Ờ, xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình xin ờ, giới thiệu với tất cả mọi người một cái à, cách mà có thể kiếm được tiền kiếm miễn phí với đồng ASK đồng ASK này trên coin cấp đang hiện tại đang có giá này. thì mình sẽ hướng dẫn cách kiếm ASK hiện tại đang có giá là 0,0053 đô la một đồng này kiếm hoàn toàn miễn phí nhé à, kiếm bằng cách thứ nhất là à, khi bạn đăng ký đăng ký tài khoản đây link đăng ký và các bạn dưới video có link đăng ký này đây là có link đăng ký này khi đăng ký bạn sẽ có 100 đồng ASK này đây có video hướng dẫn tất này hướng dẫn đăng nhập AFA hướng dẫn đăng ký này hướng dẫn KC này hướng dẫn mua bán này trên sàn này đều có ở đây Đấy. đăng ký chắc mình cũng không phải giới thiệu bởi vì thực ra nó cũng đơn giản thôi à, mình đang để của mình không sao mình phải đăng xuất này ra đây tại đang là 2850 ASK đây một đăng ký đăng ký đơn giản thôi đăng ký là em mai mật khẩu đăng ký thì xong rồi đấy. khi đăng ký được nhận ngay 100 ASK vào tài khoản luôn ký ít nhất có 10 ký tự này ba ít nhất ba trong số đến sau chữ thường z in hoa các số ký tự đặc biệt à? À, để nhận được à, ik còn tiếp theo là sẽ đăng ký à, sẽ kiếm thêm bằng cách nào à, ngày chúng ta vào xem video đây video những video quảng cáo của nhà mạng mà. xem mất khoảng một phút hoặc hai phút gì đấy thì chúng ta sẽ cộng chúng ta phải xem hãy xem cái video nó sẽ cộng cái đồng AK không? nó sẽ cái video này cộng hai đồng AK vào tài khoản của mình mọi người có thể dùng đồng AK có thể mua ra, mua được luôn này, này. 9.000 đồng AK được cái bộ này này có link đăng ký thì mọi người xem dưới video dưới video có đăng ký 120k đây giới thiệu 120k đây mình sẽ để tắt dưới video nhé chào mọi người nhé